Đấy, và chúng tôi đang giới thiệu cho quý khách hàng đó chính là chiếc Nissan Livina một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản 7 chỗ ngồi quý vị nhá chúng ta đi cả gia đình luôn đặc biệt chiếc xe này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu một trong cái dòng xe 8 chỗ ngồi tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường hiện nay và điều đặc biệt nữa là nó chạy rất là bền bỉ luôn máy cực khỏe luôn và rất là lành quý vị nhá Đấy, rất ít khi phải hỏng bị hỏng vặt đâu quý vị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 bốn quả lốp mê tinh nội ngoại thất đẹp nha quý vị nhá Đấy. và ngày hôm nay chúng tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái mẫu sản phẩm này chiếc Nissan Livina một thương hiệu đến từ Nhật Bản một chiếc xe 8 chỗ ngồi một chiếc xe 7 chỗ ngồi xin lỗi quý khách hàng một chiếc xe 7 chỗ ngồi chúng ta có thể đi cả gia đình luôn rất là thuận tiện cho cái việc của chúng ta à, đi xa hoặc là những chuyến cả nhà đi du lịch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 và giá thành của nó thì chỉ nhỉnh hơn một chiếc Kia Morning một chút thôi Nhưng mà chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe 7 chỗ ngồi Thương hiệu của Nhật Bản quý vị nhé Và bây giờ sẽ là từng phần chi tiết của chiếc xe này được truyền tải đến ngay cho quý vị bây giờ Trước hết thì là tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái mặt cabo phía trước của chiếc xe này Đấy, cái mặt cabo của nó đây, nước sơn vẫn là nước sơn zin của nhà sản xuất cho nên còn căng đét luôn quý vị nhé Và rất là trong, điều đặc biệt là cái sơn Ờ, quả nhà sản xuất thì cái độ bền màu của nó rất là cao luôn quý vị và còn rất là khớp khít nha quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự cong vênh đâu Đấy, và cái đèn pha phía trước bên phụ này quý vị cũng vẫn là đèn zin theo xe từ đầu quý vị nhá và nó còn rất là trong luôn không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bạc màu Đấy, cái mặt ga lăng của nó là mặt ga lăng đã được uh, bọc inox rồi một cái nét đặc trưng của cái dòng Nissan và nhìn rất là thể thao hiện đại trẻ trung và cái đèn pha phía trước bên lái đây cũng vậy cũng còn trong veo luôn vẫn là đèn zin theo xe của nhà sản xuất và cái ba đờ sốc đây quý vị không có dấu hiệu gì của sự ờ, nứt vỡ đâu quý vị nhá Đấy, và nó còn rất là khớp khít so với cái đèn pha phía trước cái mặt ga lăng phía trước quý vị nhá Đấy, kể cả cái đèn gầm phía dưới đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy, và chúng tôi đang truyền tải đến cho khách hàng cái ờ, cabo phía trước hai cụm đèn pha phía trước cái mặt ga lăng ba đờ sốc phía trước và bây giờ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 hai ba năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó đây quý vị chúng ta thấy là cái mặt la răng này vẫn là sơn zin của nhà sản xuất nhá chưa bị phép phẩy một chút sơn nội nào vào đây đâu và cái mặt la răng này thì cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị đứt vỡ đâu quý vị và cận cảnh của cái sườn bên lái đây chúng ta thấy là nó căng đến mức như thế nào không có một vết gợn nào đâu quý vị nhá căng đét luôn quý vị đấy và cái khoang lốp phía sau bên à, lái đây quý vị đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục cua lốp còn nguyên đây quý vị nhá đây có đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn cái gót khoang lốp đây quý vị nơi tôi đang chỉ tay đây đấy chúng ta thấy rằng là nó không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay bị cắt vá đâu quý vị và chúng ta thấy không có một vết dầu mỡ luôn và cái lốp phía sau bên lái đây quý vị cũng còn dày bịch luôn quý vị nhá đấy. lốp phía sau bên lái đây cũng còn dày bịch luôn quý vị nhá và nó cũng đến từ thương hiệu Bridgestone bốn quả lốp mới thay và cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy cái mặt la răng này thì là vẫn là sơn zin của nhà sản xuất từ đầu không bị xước xác bị nứt vỡ gì đâu quý vị và cái lốp này còn rất là dày luôn với cái lốp này ta đi hai ba năm nữa chúng ta không nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá đây và cái cụm đèn hậu phía sau đây chúng ta thấy còn sáng choang luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị bạc màu đâu và cái ba đờ sốc phía sau này cũng vậy cũng còn khá là khớp khít Nissan Grand Livina một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản một chiếc xe nồi đồng cối đá nha quý vị nhá cực bền luôn siêu bền bỉ luôn và đặc biệt biệt nữa là nó lại rất tiết kiệm nhiên liệu đây là cái đèn hậu phía sau bên phụ đây quý vị cũng sáng choang vẫn là đèn zin theo xe từ đầu nhá quý vị nhá và cái ba đờ sốc của nó đây cũng rất là khớp khít luôn quý vị và với cái sản phẩm này quý vị và các bạn quan tâm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 tôn của nó vẫn còn sáng trưng như thế kia cơ mà xanh lét như thế kia cơ mà không có dấu hiệu gì của sự mòn mục và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn với cái lốp này đây cũng đến từ thương hiệu Bridgestone của Nhật Đấy, cái lốp này thì phải đi hai ba năm nữa mới được thấy lốp bốn quả lốp mới tinh quý vị nhá mặt la răng đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự xước sát quý vị nhá đấy và chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách cái mẫu sản phẩm mới đó chính là chiếc Nissan Grand Livina sản xuất cuối năm 2010 đăng ký lần đầu năm 2011 tên tư nhân chính chủ chiếc xe này chủ nhân là một cán bộ cấp cao trong quân đội là hiệu phó của một trường trong quân đội đang sử dụng quý vị nhá đấy, tên tư nhân chính chủ luôn đấy và với cái sản phẩm này quý vị và các bạn quan tâm thì hãy liên lạc ngay cho tôi theo số điện thoại 0975 686 232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 cho tôi theo số điện thoại 0975 686 232 để sở hữu chiếc xe này. Đấy và một lần nữa lướt qua một chút cái nội hình dáng bên ngoài của chiếc xe này sau đó xin phép quý khách hàng được đi vào cái nội thất bên trong để quý vị và các bạn theo dõi. Chiếc xe này thì có thể nói là một chiếc xe có 102 rồi, chủ nhân đi cực kỳ giữ gìn luôn. Thường xuyên bảo dưỡng ở hãng quý vị nhá. Chỉ có bảo dưỡng ở hãng thôi quý vị nhá chưa bao giờ ra ngoài ra các cơ sở sửa chữa bên ngoài để bảo dưỡng đâu thường xuyên bảo dưỡng ở hãng cho nên chiếc xe này còn đi cực sướng luôn quý vị cực chắc chắn luôn máy thì máy số thì zin nguyên bản chưa động chạm một con ốc nào ốc vẫn còn mới tinh luôn quý vị nhá Đấy. rất là giữ gìn luôn quý vị một chiếc xe 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu của Nhật Bản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 trần của nó đây sáng trưng như mới luôn quý vị nhá không một vết gợn quý vị đây chúng ta nhìn vào cái vô lăng này chúng ta cũng biết là đi ít đi nhiều như thế nào vô lăng của nó còn căng đét còn mới tinh còn sần nguyên luôn quý vị nhá đấy hộp số là hộp số tự động quý vị ghế là ghế da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đấy đấy chiếc xe này là ghế da xịn của nhà sản xuất luôn mà nó còn tươi còn đẹp như thế này quý vị không có một vết xước quý vị nhá không bị bạc màu không bị nứt vỡ gì đâu vẫn còn zin vẫn còn đẹp như mới luôn quý vị đấy có thể nói là cực kỳ là giữ gìn luôn cái tắp đi cửa của nó đây quý vị đấy chúng ta thấy nhựa nhất của nó còn sần nguyên kể cả cái phần màu kem phía dưới đây đây đã được bọc vân gỗ rồi quý vị ra nhìn rất là ấm cúng luôn đấy, màn hình là màn hình android nhá quý vị nhá đấy chìa khóa điện theo xe đấy ghế là ghế da xịn của nhà sản xuất đấy chốt cửa đây các con ốc này chưa một lần mở nha quý vị nhá chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đâu keo chỉ của cánh trước bên à, phụ đây quý vị đây, chúng ta thấy không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu nhá quý vị nhá đấy, đây là chúng ta thấy sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin các con ốc này này này sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin này đinh tán này sơn lòng vẫn là sơn zin của nhà sản xuất quý vị nhá đấy đây chúng ta nhìn kể cả cái phần keo chỉ phía dưới này là cái nơi hay tiếp xúc với nước nhất nó cũng còn tươi như thế này không bị nứt vỡ không bị mọt mục một chút nào đâu quý vị đấy nó còn zin như kiểu là vừa mới ở hãng ra quý vị nhá còn rất là đẹp luôn đấy đây là hàng ghế thứ hai vẫn là hàng ghế da xịn của nhà sản xuất quý vị nhá đấy cái tắp đi cửa của nó đây còn tươi nguyên sần như mới luôn quý vị nhá kể cả các cái tay cửa này cũng vậy không bị bạc màu một chút nào đâu và đây đấy nội thất đã được bọc vân gỗ rất là đẹp luôn các cái phím bấm lên xuống này đấy còn rõ ràng không bị mờ không bị mòn một chút nào quý vị nhá và keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị đấy chúng ta thấy là cũng còn tươi nguyên luôn quý vị nhá đấy các con ốc này đây thứ này chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết sơn dấu của nhà sản xuất còn zin luôn cái chốt khóa đây vẫn còn mới tinh luôn quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn quý vị không có sự lựa chọn nào có thể tốt hơn quý vị nhá đấy và bây giờ tôi chuyển máy sang à, phía bên lái quý vị nhá đây đấy đây nhìn vào cái vô lăng này chúng ta biết đi ít đi nhiều đi rất là ít luôn thường xuyên bảo dưỡng ở hãng quý vị nhá đấy, chủ nhân rất là cẩn thận luôn là một cán bộ cấp cao trong quân đội quý vị nhá đi rất là cẩn thận rất là từ từ rất là cẩn thận cho nên xe nó mới còn chất được như thế này đây hàng ghế thứ nhất đây da xịn của nhà sản xuất đây mà nó đẹp như thế này đấy các cái phím bấm lên xuống kính này nó còn rõ ràng còn đẹp như thế này đây nhựa của nó đây ấy cái phần tắp đi cửa cái phần phía trên này nơi chúng ta hay tì tay này nó hay bị mòn mờ chỗ này lắm nhưng chiếc xe này thì không quý vị nhá vẫn còn mới tinh nhá đấy đây các cái con ốc này đây vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất này. chưa đồng chạm cờ lê bỏ lết đâu đây cái keo chỉ của cánh trước bên là lái đây quý vị đấy không có mất một phân nào đâu kể cả cái phần phía dưới này đây đấy chúng ta thấy là nó cũng còn zin đét luôn quý vị nhá tem của nhà sản xuất các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mà lết luôn đấy hàng ghế thứ hai đây da xịn của nhà sản xuất ngồi cũng khá là rộng rãi quý vị nhá đấy cái tắp đi cửa sau bên lái đây quý vị đây quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi nhựa của nó còn mới như thế này các bạn đấy kể cả phần màu kem phía dưới này đây nó cũng sáng choang luôn quý vị nhá các con ốc này đây chưa một lần mở sơn dấu của nhà sản xuất còn zin quý vị keo chỉ của cánh sau bên lái đây quý vị đấy đây chúng ta nhìn các con ốc này trước một lần mở trước một lần động chạm cờ lên mở lết đâu quý vị đây keo chỉ của nó đây thì cả phần phía dưới này đây mà nó cũng vẫn còn chất như thế nhá quý vị nhá tiếp theo nữa là cái cốp sau đi đấy bây giờ tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái cốp sau đấy, chúng ta thấy là cái đinh tán của nhà sản xuất đây đấy nha quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu các con ốc này chưa lần mở quý vị nhá keo chỉ của nó đây rất là kỹ cho quý khách hàng rồi sau khi xem xong video này thì chúng ta có thể đánh giá được đến trên 90% chất lượng của chiếc xe này và nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho chúng tôi nhá 0975 686 232 Đấy, số 272 là số chính chủ của chủ xe nhé quý vị nhá. Đây, đấy chúng ta thấy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 chân ga chân phanh này chúng ta cũng biết luôn là gương kính chỉnh điện hết quý vị nhá đấy và bây giờ thì xin phép quý khách hàng đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ nhưng mà đây đấy trước khi đi vào phần động cơ thì tôi xin phép quý khách hàng được nổ máy đấy màn hình là màn hình android nhá chúng ta nhìn thấy cái mặt tắp lô của nó đây cái tắp đi cửa đây trần đây như mới tinh luôn quý vị nhá đấy đây đấy và đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong khoảng 800 vòng trên một phút thôi nhá một mức quá đạt chuẩn luôn quý vị nhá đây cái mặt là vô lăng của nó này quý vị đấy cái biểu tượng Nissan đây không thấy có dấu hiệu gì cả hai bên khóe vô lăng đây quý vị không bị mòn mờ một chút nào đâu quý vị đây các cái con ốc này đây chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết quý vị nhá nhựa thì tươi nguyên như mới quý vị nhá đấy chủ nhân là cán bộ cấp ca trong quân đội sử dụng chiếc xe này rất là kỹ luôn đấy máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đấy đây máy đang nổ đây này đấy các con ốc giảm sóc lại chưa một lần thay quý vị nhá đây đấy chúng ta thấy máy như kiểu máy xe 82 ấy, quý vị đây các con ốc này chưa một lần mở nhá đây keo chỉ của cái cốp trước đây cabo phía trước đây đấy lỗ bấm tròn xe đây vuông nét đây quý vị đinh tán đây đấy, làm gì cam kết với khách hàng là không đâm đụng không ngập nước nha quý vị nhá zin đét từ a đến z tên tư nhân chính chủ chủ nhân là cán bộ cấp cao trong quân đội đây các con ốc giảm sóc này chưa một lần thay quý vị nhé chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết quý vị nhá đây máy thì êm du luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự rung giật và cực êm luôn quý vị nhé chạy cực bốc luôn đây đấy chúng ta thấy là các cái con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết đây các con ốc chân máy đây quý vị đấy sơn dấu của nhà sản xuất cũng còn zin kia chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết đâu quý vị đây lại đấy các con ốc chân máy kia đấy chúng ta thấy là sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin chưa động chạm cờ lê mỏ lết đâu chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết vào à, chiếc xe này đâu quý vị nhá tất cả mọi thứ còn zin nguyên bản luôn đấy máy móc kia ốc hộp số kìa quý vị đấy, chúng ta thấy nó cũng còn xanh lét như thế kia đấy ốc hộp số đấy quý vị nhá đấy răng của nó đây đấy vuông đét đây quý vị đây đây đấy lỗ bấm tròn xe đây các con ốc giảm sóc lại chưa một lần thay máy thì đang nổ máy nổ êm du luôn quý vị nhé có thể nói là đại chất luôn đấy quý vị nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho chúng tôi để sở hữu chiếc xe này đấy cam kết với quý khách hàng là zin từ a đến z không có một lỗ nhỏ luôn đấy zin từ đầu đến cuối từ trong ra ngoài luôn quý vị nhá đấy và chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách đó chính là chiếc xe Nissan Grand Livina sản xuất cuối 2010, đăng ký lần đầu 2011 tên tư nhân chính chủ. Chiếc xe này như đã giới thiệu là chiếc xe chủ nhân là một cán bộ cấp cao trong quân đội quý vị nhá. Đấy và bây giờ đã qua 22 phút rồi. Đấy quay thật kỹ cái à, hình dáng bên ngoài cũng như là cái nội thất bên trong máy số của chiếc xe này rồi để quý vị và các bạn theo dõi rồi, đúng không ạ? Và bây giờ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 rồi là đây cái tắp đi cửa đây sáng trưng luôn quý vị nhá đấy và keo chỉ của nó đây đấy các cái con ốc này chưa một lần mở sơn dấu của nhà sản xuất còn nguyên luôn quý vị nhá các con ốc này cũng vậy chưa một lần mở quý vị nhá đấy cánh sau bên à, phụ đây quý vị cái tắp đi cửa của nó đây đấy sáng chưa tươi nguyên như mới luôn hàng ghế thứ hai đây vẫn là da xịn của nhà sản xuất ghế thứ ba thì như là chưa có người ngồi quý vị nhá đây hàng ghế thứ ba đây mới tinh đây như chưa có người ngồi bao giờ quý vị nhá đấy đấy tiếp theo là cái cánh à, trước bên lái đây quý vị đây cái tắt đi cửa của nó đây các cái phím lên xuống kính đây đấy rất là đẹp rồi quý vị nhá đấy vô lăng tần số quá đẹp luôn đấy và bây giờ là cái cánh cửa sau đây chúng ta thấy chưa keo chỉ của nó đây ấy các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cơ lên mỏ lên xương dấu còn zin luôn quý vị nhá đấy vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã quay thật kỹ cái chiếc xe Grand Livina sản xuất cuối 2010 đăng ký lần đầu 2011 để quý vị và các bạn theo dõi thật kỹ rồi và bây giờ à, xin được à, gửi lời à,